rồi tới mà ờ, mẹ vô đi mà ống cho ống cái tắm đi một hai ba một hai ba một một hai ba một một hai ba một hai ba một hai ba một hai hai ba trời chưa cái gì này chịch một mình nữa nè mơ à, dẫn em đi ba đứa đi một hai ba bốn rồi ba một hai ba một hai một hai ba là đừng muốn chết là một hai hai ba một hai ba một hai tám